Rồi chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn PA của duy Nguyễn cũng là một cái dòng máy rất đáng mua cái máy này Duy đã tập ở bên Texas rồi thử tất cả bên Texas bên Texas nó cũng có cái phòng nó nhỏ nhỏ nó đú cái dàn máy PA giống như Duy vậy đó nhưng mà hả nó không có được full máy như Duy Duy là Duy full luôn không thiếu máy nào cả và đây là cái máy tập cơ tay trước cơ tay trước cái máy này có tên là bicep curl bicep và tay trước tập chỉ vô tay trước và cẳng tay thôi đây là sắp hướng dẫn nó nói như vậy nhưng mà với bàn tay và khối ốc của anh duyên Duy sẽ làm nó nhiều hơn thế bạn nhìn không thấy cái nút nào màu vàng hay màu cam mà biết nó không có gì để chỉnh hết á là máy này vô tập luôn khỏi chỉnh rồi tiếp tục tạ đây nhiêu đây y như bên kia y như cái máy hồi nãy cũng 295 pound rồi cái khối lượng này cũng giống vậy kết hợp với ờ, body weight nó sẽ ra được cái khối lượng ước lượng cho chúng ta đây các bạn đến là các bạn phải ờ, đọc cái dòng này nó, nó hướng dẫn ờ, nói chung là hướng dẫn một cách rất là giáo điều nó mà bộ phận marketing của BBT sẽ dịch ra và upload website để xem cái video này là các bạn đã xem website đó video này là duy thị phạm và duy nói đó bèo à ống quyền lực và giới thiệu bạn tất cả những cái cần của bèo ạ mày cầm bằng tay quay quay quay á nó sẽ có một cấu trúc này à, cấu trúc của trắc handle đi chung với cái bộ này nó giống như đèn của mẹt vậy đó rất là quyền lực nó làm cho bạn freeway rồi cầm hai cái trắc handle này lên giờ kêu trắc handle cho nó sang nha mấy em biceps Curse tay trước Shoulder of right, vai Kéo ngang đây nè, dứt được hai chục cái, sụi Southern Grace Vai Để có ai nhìn qua Rear Dells, vai sau rau lưng trăm nghe không bằng một thấy mà trăm thấy thấy không bằng một sờ mà trăm sờ không bằng một tập yes.